Hello, xin chào cả nhà, lại là lâu lắm rồi thì mình mới xuất hiện và làm một chiếc video nhỏ nhỏ xin xin tặng các bạn nè Vẫn là câu chuyện mà rất là nhiều bạn nhắn tin cho S và than rằng Ôi sợ, ơi, sao mà mình nuôi mãi mà các em cá chẳng lớn vậy, làm thế nào để có thể nuôi cá mau lớn Nói chung là tùm lum hết, nếu mà bây giờ mình ngồi và tư vấn về vấn đề đó thì chắc là cả ngày mất Nên mình sẽ chia sẻ sơ sơ 10 tiếp nhỏ nhưng mà hợp tác mùa tiếp này lại là là kinh nghiệm cực lớn để các bạn nuôi cá vàng mau lớn và hiệu quả nhé. Let's go đi thôi nào, mời các bạn xem tiếp video thôi. Bí kíp số 1 đó là bạn hãy nuôi cá trong bể cá có diện tích lớn nhất có thể. Nói nôm na là nuôi cá trong diện tích càng rộng rãi thì cá vàng càng mau lớn. Bởi vì sao? Bởi vì trong không gian thoải mái, cá có thể vận động thoải mái nè, ăn nhiều nè, ra phân nhiều. Trái lại, trong khoảng không gian hẹp, do dễ stress nên không ăn được nhiều, khó tiêu vì vậy nên không thể tăng trưởng được. Do đó, nếu bạn muốn chú cá mau ăn chóng lớn thì hãy nuôi cá trong cái tăng, cái hồ, nói túm lại là cái gì đó phải thật là rộng rãi nha. Và cần rộng như thế nào thì xin các bạn hãy xem coi video mà mình đã từng làm đó là video có tên cần chuẩn bị gì khi mới nuôi cá vàng ở phía trên nha Nói tóm lại là hồ tối thiểu là cũng phải trên 60cm đó Bí kíp số 2 đó là nuôi với mật độ ít khi đã có một cái hồ to rồi rộng rãi rồi thì bạn hãy giữ số lượng cá vàng càng ít càng tốt để tận dụng khoảng không gian đó nó là giữ số lượng cá vàng càng ít càng tốt không phải là bạn cứ nuôi một con đâu nha bởi vì cá vàng là à, loài cá sống theo bầy đàn nên bạn phải nuôi từ hai con trở lên và bạn phải nhớ rằng phương châm là các bạn càng tăng khoảng không gian cho mỗi chú cá thì chú cá đó sẽ càng tăng trưởng hơn nha Bí kíp số 3 đó là tăng lượng thức ăn. Một ngày bạn sẽ cho ăn từ 4 đến 6 lần. Để cho cá tăng trưởng nhanh và mau lớn thì bạn cần phải cung cấp lượng thức ăn rất nhiều. Càng cho ăn nhiều thì cá vàng càng mau lớn. Vì vậy, một ngày bạn nên cho cá ăn nhiều lần. Bạn cần phải hết sức để chú ý điểm này cho mình đó là không phải là tăng lượng thức ăn mà là tăng số lần cho cá ăn nhớ nhà tăng số lần cho cá ăn lượng thức ăn một lần cho cá thì bạn sẽ cho một lượng thức ăn nhất định à, đó là một lượng thức ăn nhất định gọi là um, cá nó sẽ ăn hết trong vòng 5 phút thậm chí nếu mà bạn tăng lượng thức ăn lên quá nhiều thì sẽ khiến cho cá bị khó tiêu và lượng thức ăn còn dư thừa lại khi mà cá ăn trong hết không hết ở trong bể thì sẽ khiến cho bể cá của bạn dễ bị bẩn bị dơ do đó lượng thức ăn trong một lần bạn hãy giữ nguyên nhưng mà hãy tăng số lần cho ăn trong một ngày lên ngoài ra khoảng khoảng thời gian giữa các lần cho ăn thì tối thiểu là 2 tiếng khi mà như vậy thì bạn có thể giảm thiểu được tình trạng khó tiêu cho cá. Với lại còn một điểm lưu ý nữa là khi cho ăn bạn nên cho ăn à, lúc sáng có nghĩa là ban ngày á khi mà có nắng còn lúc mà khoảng à, trời tối xế chiều thì đừng cho ăn nha bởi vì trong thời gian đó thì cá nó sẽ dễ bị khó tiêu tóm lại là ban ngày và cứ 2 tiếng cho ăn một lần và bạn sẽ tăng số lần lên số tầng số lần cho cá ăn là khoảng từ 4 đến 6 lần bí kíp số 4 đó là tăng thời gian chiếu sáng và tăng số lần cho ăn nếu mà tăng số lần cho ăn lên đó thì cũng có cái phương pháp tăng thời gian chiếu sáng cá vàng khi mà trời tối thì sẽ giảm hoạt động lại do đó bạn cần phải tạo môi trường nè tạo môi trường đầy ánh sáng để tăng cái số lần cho ăn để cho cá trong cái trạng thái hoạt động Bí kíp số 4 đó là tăng thời gian chiếu sáng và tăng số lần cho ăn. Nếu mà tăng số lần cho ăn lên á, thì cũng có cái phương pháp tăng thời gian chiếu sáng. Cá vàng khi mà trời tối thì sẽ giảm hoạt động lại, do đó bạn cần phải tạo môi trường đầy ánh sáng để mà tăng cái số lần cho cá ăn trong cái trạng thái cá đang hoạt động có những bạn theo kiểu đam mê á, là người ta sẽ các bạn ấy sẽ thực hiện thủ công bằng cách là à, đánh đèn cho cá nguyên đêm luôn rồi cho cá ăn để thúc cái quá trình tăng trưởng cho cá Bí kíp số 5 đó là giữ nhiệt độ 25 độ. Để mà cá ăn nhiều thì nhiệt độ đóng cái vai trò rất là quan trọng luôn. Nhiệt độ tối đa để cá thèm ăn là khoảng 25 độ. Do đó bạn có thể dùng sưởi và điều chỉnh nhiệt độ là 25 độ. Cái này là chỉ áp dụng cho mùa lạnh thôi nha, còn mùa nóng như hiện nay nè, với cái thời tiết nóng như hiện nay á thì đôi khi mà nhiệt độ tăng quá mức có chúng ta cũng cần phải sử dụng các thiết bị làm mát như là quạt để điều chỉnh à, giảm cái nhiệt độ xuống còn khoảng 25 độ thôi đó các bạn. Bí kíp số 6 đó là cho ăn các loại thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng cá vàng khi ăn những loại thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng thì sẽ rất là mau lớn do đó các bạn hãy chăm chỉ cho cá ăn nhiều loại thức ăn có chứa chất dinh dưỡng ví dụ như là cá micro 80 mà S đang bán nè cá micro 80 không chỉ phát à, không chỉ cho cá phát triển riêng một bộ phận nào cả mà sẽ bổ sung các dưỡng chất các dinh dưỡng cho cá phát triển đầy đủ Ngoài ra bạn có thể cho cá ăn thêm trùng chỉ, trùng huyết Nếu không nữa thì có thời gian thì bạn hãy dành thời gian thường xuyên hấp trứng cho cá ăn nữa Bí kíp số 7 đó là tăng năng suất của chức năng lọc. Khi mà tăng thức ăn nè, có nghĩa là bạn sẽ tăng sự bài tiết của cá và sẽ làm cho à, nước cá mau bẩn hơn. Do đó bạn cần phải tăng khả năng lọc khả năng lọc của hồ lên như như là bạn sẽ tăng cái kích thước bộ lọc lên nè tăng vật liệu lọc bổ sung vật liệu lọc như vậy thì bạn sẽ à, tăng cái chức năng của lọc và làm cho chức năng của lọc tốt hơn cho cá và bạn phải nhớ rằng khi mà chất lượng nước bẩn á, thì sẽ khiến cho cá stress và sẽ làm cho cá ăn ít lại và sẽ làm hao tổn sức lực của cá vì vậy bạn hãy hãy tạo môi trường trong lành sạch sẽ cho cá bằng cách là à, ừ, tạo một cái hệ thống lọc một môi trường sống tốt cho cá bí kíp số 8 đó là tăng sủi để tăng oxy khi mà tăng oxy trong bể cá thì nước sẽ sạch hơn bởi vì sao bởi vì sẽ tăng lượng vi sinh phân hủy chất dơ của cá mà vi sinh á, cái loại vi sinh mà phân hủy chất bẩn của cá thì cực kỳ thích oxy do đó khi bạn tăng lượng oxy trong hồ thì đồng nghĩa bạn sẽ tăng cái lượng vi sinh trong hồ cho cá Bí kíp số 9 đó là thực hiện thay nước thường xuyên. Cá vàng có đặc tính là sẽ dựa vào sự luân phiên của nước mà cho mà tăng cái sự trao đổi chất. Khi cá vàng tăng sự trao đổi chất đồng nghĩa là cá vàng sẽ mau mau lớn hơn. Do đó thì khi bạn à, thực hiện thay nước thường xuyên nè, kỹ lưỡng nè thì cá vàng sẽ ăn nhiều hơn và sẽ phát triển nhanh hơn. Bí kíp số 10 là bí kíp cuối cùng, đó là nuôi cá trong nước xanh. Cách này rất là hiệu nghiệm và rất là đúng nha các bạn bởi vì mình đã từng thực hiện rồi và rất là thành công luôn và nước xanh nó, nó có tác dụng rất là hiệu quả trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng cho cá dựa vào việc hấp thu các chất, các dưỡng chất mang tính thực vật có chứa trong nước xanh mà cái sự tăng trưởng của cá được thúc đẩy nhanh chóng khi chúng ta vừa cho cá ăn nhiều loại thức ăn có chứa chất dinh dưỡng nhiều nè ờ, như là chất đạm nè và vừa cho cá sống trong môi trường có thể hấp thụ nhiều cái sinh vật phù du của nước xanh thì chắc chắn với bạn rằng cá sẽ phát triển nhanh chóng đến không ngờ luôn Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn các tip để có thể nuôi cá vàng lớn nhanh một cách hiệu quả và đơn giản. Tuy nhiên mình biết rằng cái việc nuôi cá vàng đối với các bạn có là giải trí và bạn bạn không thể nào mà dành nhiều quá nhiều thời gian cho nó được. Nhưng mà đối với các bạn làm giờ hành chánh này, đối với các bạn đang còn đi học thì làm sao các bạn có thể dành nhiều thời gian cho nó ăn mỗi ngày được và phân là cái số lần lên làm 4 đến 6 6 lần mỗi ngày được. Mình hiểu điều đó. Do đó mình nghĩ rằng các bạn có thể kết hợp các cách này lại với nhau à, ví dụ như là các bạn có thể không có cho cá ăn nhiều lần trong một ngày nhưng mà các bạn có thể cho cá ăn những cái loại thức ăn có chứa nhiều chất đạm như là các bạn kết hợp mà ờ, cá micro 80 với lại à, trùng huyết, trùng chỉ hoặc là cuối tuần thì các bạn có thể dành thời gian để mà hấp trứng cho cá. Cái với lại hấp trứng các bạn có thể để trong tủ lạnh à, để cho cá có thể sử dụng nhiều ngày. Uhm, hoặc là các bạn có thể nuôi cá trong nước xanh. Nói chung là các bạn có thể kết hợp các cách lại với nhau. Tuy nhiên đối với mình á thì làm gì thì làm, bạn phải có đủ những yếu tố sau để cá lớn nhanh và khỏe mạnh. Đó là thứ nhất á là hệ thống lọc phải tốt, thứ hai là mật độ nuôi của vừa cũng phải vừa phải, đồng nghĩa với việc là cái hồ của bạn phải rộng rãi cho cá được phát triển một cách tốt nhất và thứ ba là sủi oxy đầy đủ. Vì cá lớn nhanh nhưng mà bạn cũng cần phải chú cá nó khỏe mạnh nữa thì mới có ý nghĩa đúng không? Nội dung mình chia sẻ đã hết rồi, mình hy vọng rằng video ngày hôm nay có thể giải đáp những cái thắc mắc của các bạn và có thể giúp cho à, các bạn nuôi cá vừa lớn nhanh vừa khỏe mạnh nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.